Mở đầu bài viết tác giả cho rằng không ít doanh nghiệp bất động sản đang đứng trước nguy cơ mất thanh khoản, nhưng cách nói giải cứu doanh nghiệp bất động sản rất dễ gửi đi một thông điệp sai, sai cho cả nhận thức của xã hội và sai cả cách tiếp cận cho người làm chính sách. Tác giả nhắc lại những vụ án lớn của các đại gia ngành bất động sản, làm lung lay một công cụ tài chính cực kỳ quan trọng, đó là trái phiếu doanh nghiệp. Những vụ án này đã khiến cho cả thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp kênh huy động vốn trung và dài hạn vừa bị rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Tác giả cho rằng, trong khi doanh nghiệp bất động sản đang ở trong tình trạng như vậy, về phía nhà nước lẽ ra phải khai thông các thủ tục pháp lý đảm bảo với người mua nhà ở những dự án đúng quy định của pháp luật sẽ được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Nhiều nơi như Đồng Nai, Quay Lưng rút lại giấy phép đã cấp trước đó cho Novaland. Người mua nhà bỏ cọc, trả lại trái phiếu trước thời hạn thay vì đồng cảm cho nhau giãn nợ để cùng nhau thoát chết. Thị trường bất động sản bản thân nó đã như con bệnh trầm cảm, lại bị ngay hội chứng cắt thuốc đột ngột. Không chỉ có vật vả đau đớn, một số con bệnh đã ở tình trạng chết lâm sàng. Tác giả phân tích, nêu một quan điểm kỳ lạ trong quản lý kinh tế ở Việt Nam là phải khi công an vào cuộc đánh án thì những sơ hở lỏng lẻo trong ngành quản lý mới được chỉnh sửa và thắt chặt. Thực chất, các cơ quan chức năng không phải không biết sự mục ruỗng bên trong các doanh nghiệp. Việc sở hữu chéo trong ngân hàng trong nền kinh tế là một vấn đề không mới, nhưng không được kiểm soát chặt, không được chấn chỉnh ngay từ khi nó mới manh nha, mà đợi đến khi trở thành khối u ác tính mới xử lý, khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Và chưa bao giờ thị trường tài chính, tiền tệ chịu những áp lực như hiện nay. Hình ảnh, quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp tự cứu lấy mình. Ocean Huy Đức cho rằng thay vì tiếp tục đưa ra các mệnh lệnh tạo áp lực lên các doanh nghiệp, bao gồm các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bất động sản, tái cơ cấu, cắt giảm chi phí, giảm giá trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp làm những việc ấy chắc chắn tốt hơn chính phủ. Điều mà các cơ quan chính phủ nên làm lúc này là khai mở từng ách tắc trong chính sách. Tuy nhiên, không thấy tác giả nói rõ là khai mở những ách tắc cụ thể nào, chỉ thấy tác giả nêu nhận xét Thay vì rút ống thở trong tình huống càng nguy kịch, cơ thể của cả nền kinh tế cần được đảm bảo sao cho huyết mạch lưu thông. Sở trách nhiệm tìm kiếm an toàn pháp lý cho mình trong lúc này có thể sát thương cả nền kinh tế. Tác giả dẫn Nghị định 163 quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán. Hàm ý của tác giả là những cơ quan này phải đứng ra chịu trách nhiệm và thực hiện những chính sách giải quyết cho hậu quả của cả một quá trình dài buông lỏng. Quả đúng như quan điểm của nhà báo Trương Huy Sang, trong tình hình hiện nay nếu bỏ mặt thị trường tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp thì có thể dẫn đến một hệ lụy dây chuyền gây nên sự sụp đổ cho toàn ngành kinh tế. Tuy nhiên, gỡ cái mớ bồng bông này cũng là một vấn đề cực lớn và cực rối rắm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 Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá Bùi Văn Tùng đã thay mặt phe chiến thắng soạn thảo tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống của phe thua cuộc ông Dương Văn Minh. Đồng thời, ông Tùng cũng là người đại diện quân giải phóng miền Nam tiếp nhận sự đầu hàng. Có thể nói, ông Tùng chính là nhân vật và nhân chứng lịch sử then chốt của bên thắng cuộc tại thời khắc kết thúc cuộc chiến quốc cộng, nhưng ông lại bị đảng của ông biến thành nạn nhân trong sự dối trá nhơ nhớt Hồng bẻ cong lịch sử. Hình ảnh Đại tá Bùi Văn Tùng vừa qua đời vào ngày 9 tháng 2. Đại tá Bùi Văn Tùng vừa qua đời vào ngày 9 tháng 2 ở tuổi 94. Cho đến tận lúc chết, đảng vẫn chưa trả lại sự thật cho ông. Tồi tệ hơn khi báo chí đưa tin về cái chết của ông, nhiều tờ báo còn trích dẫn kết luận sai trái 974 của Thường vụ Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào nhưng kết luận số 974, kết luận Quân ủy Trung ương đã tự cho rằng khẳng định của mình là khách quan và sự thật lịch sử. Theo bản kết luận này thì ông Phạm Xuân Thệ mới là người soạn thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dư Văn Minh, bất chấp những bằng chứng của các nhân chứng lịch sử, các kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử, các đạo diễn phim tài liệu và các nhà báo đã thu thập được. Trở lại thời khắc lịch sử sau ngày 30 tháng 4 năm 75, báo chí và phim tài liệu đều ghi nhận Trung tá Bùi Tùng chính ủy Lữ đoàn Tăng 203 quân đoàn 2 là sĩ quan cao cấp nhất có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30 tháng 4 năm 75. Chính ông đã thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh và chính ông cũng đại diện cho quân giải phóng miền Nam chấp nhận sự đầu hàng đó tại Đài Phát Thanh. Tuy nhiên, từ năm 1985, ông Phạm Xuân Thệ bắt đầu xuất hiện trên báo chí và các cuộc hội thảo với tư cách là một nhân chứng lịch sử và khẳng định chắc nịch rằng chính ông đã trực tiếp thảo văn bản nói trên. Vào thời điểm 30 tháng 4 năm 75, ông Thệ là đại úy trung đoàn phó trung đoàn 66, sư đoàn 304, cũng có mặt tại Dinh Độc Lập. Cùng với sự cướp công trơ trẽn trên là sự thăng tiến thần tốc của ông Phạm Xuân Thệ. Từ cấp bậc thượng tá vào năm 1985, ông Thệ đã ào ào lên tới trung tướng vào năm 2002, chỉ trong vòng 17 năm. Cần nhớ thời điểm đó việc thăng hàm thăng cấp trong quân đội rất khó khăn và chậm chạp chứ không như bây giờ, nhất là ở cấp tướng. Cùng với sự thăng hàm là sự thăng chức, năm 2002 ông Thệ được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân khu 1. Năm 2011 được tuyên dương danh hiệu anh hùng. Trước sự cướp công trơ trẽn trắng trợn này, Đại tá Bùi Văn Tùng và tập thể cựu chiến binh và dư luận báo chí nhiều lần báo cáo với cấp trên về sự sai lệch này. Hình ảnh Đại tá Bùi Văn Tùng, người soạn thảo bản tuyên bố đầu hàng. Nhưng ngày 17 tháng 1 năm 2006, sau 3 tháng tiếp nhận khiếu nại, lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự đã thông báo kết quả nghiên cứu khảo sát những vấn đề chưa thống nhất xung quanh sự kiện đánh vào dinh độc lập. Thông báo này cho rằng các chiến sĩ trung đoàn 66 do Đại úy Phạm Xuân Thệ chỉ huy đã thực hiện việc bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các ở phòng hợp dinh độc lập và áp giải Dương Văn Minh Vũ Văn Mẫu sang đài phát thanh. Khi đại úy Phạm Xuân Thệ đang soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dư Văn Minh, thì Trung tá Chính ủy Bùi Văn Tùng mới xuất hiện và sau đó cùng tiếp tục thảo và hoàn chỉnh tuyên bố đó. Sau đó, ông Dương Trung Quốc và các tác giả khác đã đăng tải một chuyên đề dài 12 trang về các diễn biến xảy ra trong ngày 30 tháng 4 năm 75 tại Sài Gòn trên tạp chí Xưa và Nay, một tạp chí thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Nhiều tư liệu và luận cứ khác được công bố trong chuyên đề này đã chứng minh rằng thông báo của Viện Lịch sử Quân sự là không đầy đủ, không khách quan và chính xác. Năm 2007 tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV đã công chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Dinh độc lập trưa ngày 30 tháng 4 của đạo diễn Lâm Thành Quý. Những tư liệu và nhân chứng mới trong phim cũng đã phủ nhận thông báo kết quả nghiên cứu của Viện Lịch sử Quân sự Hình ảnh đại tá Bùi Văn Tùng bên trái và nhà báo người Đức Boris Galas tại sân dinh độc lập Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 75. Cũng năm 2007, báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã đăng loạt bài về sự kiện 30 tháng 4, dẫn chứng nhiều ý kiến, trong đó có tư liệu của nhà báo Cộng hòa Liên bang Đức Boris Galas, một nhân chứng đã đi cùng Trung tá Bùi Văn Tùng từ dinh độc lập đến đài phát thanh và chứng kiến quá trình Trung tá Tùng soạn tuyên bố đầu hàng chính nhà báo Boris Galas đã dùng máy ghi âm của mình để ghi lời đọc của Tổng thống Dương Văn Minh và đưa phát lên đài. Trong loạt bài này, phóng viên đã phát hiện ra bản viết tay của Trung tá Bùi Văn Tùng viết lời tuyên bố đầu hàng được lưu trữ ở Bảo tàng Quân đoàn 2. Năm 2021, bộ phim tài liệu Chuyện thật trưa 30 tháng 4 năm 75 được công bố với đầy đủ hình ảnh, vật chứng, nhân chứng rất thuyết phục. Bộ phim đã khẳng định câu chuyện của ông Thệ là hoàn toàn dối trá, sự việc tưởng như đã hai năm rõ 10, nhưng Viện Lịch sử Quân đội vẫn ấn hành quyển sách Tiến vào dinh độc lập 30 tháng 4 1975, viết lại lịch sử theo ý kiến của ông Thệ. Kết luận số 947 kết luận Quân ủy Trung ương cho thấy sự dối trá không phải chỉ của riêng Trung tướng Phạm Xuân Thệ, không chỉ của Quân ủy Trung ương mà còn của cả Tổng trọng đều muốn chôn vùi sự thật lịch sử. Một kẻ đã bảo vệ cho sự dối trá đến cùng thì bao nhiêu cái lò của ông